tại vì là sáng nay các chị thấy là khi mà thị, thị trường nó mở biên nó ở gap nó đã giảm khoảng 20 điểm và trong phiên thì nó hồi 13 điểm và còn lại khoảng 7 điểm tức là 7,63 điểm mình cho là 8 điểm đi đúng không thì ờ, thực ra thì cái việc giảm này thì nó cũng không không quá gì là có gì là quá nhiều bất ngờ trong đầu phiên thì mình đã nhận định thị trường hôm nay nó sẽ mở gặp gap đau đúng không? Sau này giảm gặp đau trong phiên hôm nay rồi à, thì anh chị nào nếu như có trong lùng đồng của mình có thể nhanh chóng nắm bắt được cái thị, tình hình tình hình của thị trường và có thể là tranh thủ là, là trading trong phiên hoặc là có thể là giao dịch T hiện T T không thế có thể ờ, kiếm ờ, một khoản lợi nhuận hoặc là giảm giá vốn ở trong phiên hôm nay đúng không ạ về tình hình hôm nay các chị thấy là giảm nhiều nhất trong phiên hôm nay là con SAB tiếp theo là một số cổ phiếu như cát này uh, Vinhome Ờ, một số cổ phiếu của dòng ngân hàng nữa đấy thì cái điều tích cực là gì tích cực hôm nay là chính là cái dòng tiền hôm nay tham gia vào bắt đáy khá là tích cực à, là giá trị hôm nay đạt khoảng 14.000 tỷ và khối lượng đạt khoảng 607 triệu cổ phiếu đã giao dịch đúng không thì cái thị trường hôm nay thì mở biên thì cũng không, phải là không có gì được quá khó đoán đâu mình nghĩ là nó hoàn toàn nằm trong dữ liệu của của rất rất là nhiều anh chị nhà đầu tư thì à, hôm nay nếu như sáng nay mở phiên mà anh chị nào mà bán đầu phiên mình nghĩ là chắc là cũng cắn phải đại ớt khá là cay ấy mình nghĩ là như vậy rồi à, vậy thì đúng không ạ thì à, vậy thì à, sáng nay mình có đưa ra các nhận định về thị trường đó có hai kịch bản tiếp tục tình hình quanh 1249 nhưng mà kịch bản này là mình đưa ngày hôm qua rồi còn kịch bản hôm nay là thị trường mở biên gáp giảm này điều chỉnh đi xuống cặp cạm MA50 này một số thông tin chú ý là DG chạm 1.300 điểm và nó sẽ tác động tiêu cực đến tâm lý ngắn hạn của nhà đầu tư và phiên hôm nay sẽ có rung lắc mạnh trong phiên đúng không ạ thì uh, thật ra thật ra thì cái những người mà sống sót lâu trên thị trường như mình thì đều nhận ra được cái tình giai đoạn này nay nó đều đều là như vậy rồi và hôm nay các bạn thấy một cái điều khác biệt là gì hôm nay mình nhận thấy là tự doanh quay lại mua ròng các cái cổ phiếu như Hòa Phát này, SSI là PVD thì ờ, khối tự à, khối nước ngoài khối nước ngoài mua ròng khá là nhiều đối với nhóm này thì mình cho rằng đây là một tín hiệu khá là tốt trong khi đó hôm nay là bán ròng nhẹ thì chỉ ờ, chỉ là bán ròng nhẹ à, quanh đâu đó khoảng 54,66 tỷ thôi không có quá nhiều nó như các cái phiên trước thì ờ, với các cái các cái kiểu mà mua bán nhà nhà nước ngoài này mình nhận định thì thời gian sắp tới khả năng cao thị trường nó vẫn sẽ giao dịch trong cái biên là trong cái biên của uh, vùng uh, từ từ khoảng MA 50 này chạm đến khoảng uh, MA vùng 1258 này đến vùng 1129 à, này 1130 này nó thể loanh quanh loanh quanh trong này đúng không ạ và nếu như có biến động mờ biến động khác thì như là phải chờ thì chờ các tín hiệu khác thôi các thông tin tích tích, tích các thông tin khác chứ không thể đoán trước được như tại vì giai đoạn hiện nay là một giai đoạn rất rất là khó đoán các chị ạ à, vậy thì đối với thị trường à, ngày mai nó sẽ biến động như thế nào mình mình nghĩ đây là sẽ câu câu hỏi mà rất nhiều anh chị quan tâm thị trường ngày mai khả năng cao nó sẽ tiếp tục cái nhịp của đà hồi ngày hôm nay và đến à, quay về lớp cáp vùng 1247 đây lớp cáp loanh quanh đến vùng 1247 tức là nó tăng tăng lại đầu đó chỉ khoảng 7 8 điểm lại loanh quanh vùng đó nha rồi thì đó là cái cái cái target của ngày mai à, và thì nhưng mà đối với giai đoạn hiện nay thì chúng ta là với góc độ là một nhà đầu tư thì các chị nên giao dịch như thế nào ờ, với giai đoạn hiện nay khi mà thị trường nó đang ở một cái vùng khá là do dự và lưỡng lự thì khả năng rằng là uh, thị trường sẽ sideways ở trong cái cái biên thấp này thì chúng ta cũng phải có hành động tương tự chúng là giai đoạn này thì nên giao dịch chủ yếu bằng tiền tiền mặt và hạn chế sử dụng margin đúng không ạ và tập trung vào các cái nhóm cổ phiếu mà nó từ nền nó đang ở vùng nền mà từ nền đi lên như các cái nhóm cổ phiếu mà hôm video ngày hôm qua mình có giới thiệu với anh chị ạ như nhóm cổ phiếu của uh, bắn dòng ờ, đầu tiên là HAG này dòng heo này rồi dòng dầu khí này rồi dòng điện này đấy kiểu các cổ phiếu dòng thép nữa đấy tập trung một số các cổ phiếu dòng của các cái dòng đó tập trung vào nhóm đó thôi còn đấy. thì các chị thấy trong video hôm qua mình nói rồi à, mình đã nói các chị rồi đúng không ạ hát à, Dabaco thì nó đã break rồi nó nó đã đi lên rồi cho nên là mình mình mình khóa Dabaco lắm thì mình có trong dòng theo hôm qua mình giới thiệu hai mã là Dabaco và HAG thì hôm nay HAG nó bật tím luôn bật tím ngay từ đầu phiên luôn ạ các chị ạ bật tím rồi đúng không ạ thì đối với HAG mình kỳ vọng nó sẽ tiếp tục đi lên nó sẽ vượt định và đi lên thôi toàn này bây giờ mình chỉ có kỳ vọng nó vậy thôi bởi vì uh, giai đoạn gần đây các bạn thấy là cái tay tim của HAG nó, nó được bơm ra liên tục nó bơm ra liên tục các chị ạ đấy rồi à, <clears throat> một cái điều à, đáng chú ý nữa là gì là các chị thấy là cái von của thằng, à, ông HAG này nó ông liên tục giảm đúng không ạ cái von nó giảm dần giảm dần giảm dần giảm dần này đấy thì cái điều đáng chú ý là ở đó rồi à, rồi à, hay là các cổ phiếu của dòng dầu khí như là PVD PVC PVS đấy vậy thì nhưng mà tại sao mình chỉ đưa PVD PVC và PVS bởi vì giai đoạn này á, là cái giai đoạn thật ra thì các cái cổ phiếu của dòng dầu khí này là nó đang mơ để ờ, nó hút dầu nó hút dầu uh, cho nên là uh, cái nhu cầu về dầu ở giai đoạn sắp tới dầu và khi giai đoạn sắp tới đương nhiên nó vẫn tiếp tục tăng cao nha nhưng nhưng nhưng mà giá dầu giai đoạn sắp tới khả năng là nó không không có tăng nhiều như đợt vừa rồi về tại sao mình lại không giới thiệu cổ phiếu của mình không nhận định B không đánh giá cao cổ phiếu BSR bởi vì BSR giai đoạn vừa rồi các chị đều thấy là nó nó đã tăng khá là nhiều và lại như ờ, nhỉ cái đặc tính của con BR nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái margin cracking cái margin cracking tức là cái cái biên mà từ giá nhập đầu vào đến giá bán ra hay nói cách khác là khi mà cái giá dầu khí trên thế giới nó càng cao thì cái, cái biến ở nó được lại càng được hưởng lợi đấy nhưng mà cái giai đoạn hiện nay các anh chị thấy không ạ thì giá xăng dầu ở Việt Nam hiện tại nó loanh quanh khoảng 23.000 một đồng 23.000 đồng một lít đấy ờ, và giá xăng thế giá dầu thế giới đầu vào nó chỉ có đầu đó khoảng 80 đô một thùng một thùng thôi thì nó là giảm hơn trước rất là nhiều à, ngày trước mình có nhớ là giá dầu nó loanh quanh khoảng 110 đô và người ta kỳ vọng nó lên 120 20 à, đến 145 đô một thùng có người ta lo ngại là như vậy à, nhưng mà thì à, hiện tại dầu thế giới nó đang có xu hướng giảm đi khi mà cái lượng cung dầu thế giới như các nước như Venezuela, uh, Iran đang được uh, các cái đối các cái đối thủ của Mỹ đang được uh, Mỹ nới lỏng các cái lệnh cấm vận để cho thế giới bớt khát cần khát dầu đấy cho nên là đối với dòng dầu khí cho dòng sắp tới mình đối với cổ phiếu BR mình cho rằng thì nó chưa phải là cổ dòng mạnh ở giai đoạn sắp tới đâu nha rồi ngoài dòng dầu khí ra chúng ta có thêm một số cổ phiếu khác như là uh, trong dòng xây dựng như CKG này kiểu như CKG mình nói hôm qua rồi đúng không ạ hay là BVD đấy à nhầm nhà nhà Từ Liêm đấy nhà Từ Liêm hiện tại là nó một là thuộc những cổ phiếu mà mình đánh giá khá là cao khi mà nó điều chỉnh sâu vào chạm MA50 và hồi rất là hồi lên rất là mạnh nha các chị hồi lên rất là mạnh à, ngoài ra còn có một số cổ phiếu như AFM này sao mai này đúng không ạ hôm qua mình có nói rồi sao mai nó bật lên rất là mạnh này rồi à, um, IDI dòng thủy sản kiểu như vậy đấy hay là pan pan cũng thì cũng ổn đúng không pan biết cũng thấy mình mình thấy cũng ổn nó đang ờ, đi lên này. tuy nhiên thì cái cái đường đi và cái nền của nó thì không quá đẹp nhưng mà cũng ổn để mua ngoài ra còn các cổ phiếu như dòng điện này dòng điện các chị thấy là ri này ri cũng khá là ổn ri đùng ổn đúng không ạ nó đang ờ, hướng lên đang đi hướng lên mặc dù nó nhìn nó khó, có vẻ nó hơi khá là chậm nhưng mà cũng ổn hay là Vịnh Sơn Sông Hình VHS đúng không ạ VSH đấy như NT2 chẳng hạn Đó. NT2 hôm nay nó tăng ờ, có một phiên tăng khá là cao vì đầu phiên nhưng mà cuối phiên nó bị ép trở lại đúng không ạ rồi Đức Giang chẳng hạn Đức Giang đấy à, hay là một số cổ phiếu một vài cổ phiếu như dòng đạm đạm cao Mau và đạm Phú Mỹ đối với hai hai cổ phiếu này mình cho rằng là các bạn nên có thể mua nắm giữ nó nó vẫn đang mình thấy là nó vẫn đang khá là ổn khi mà nó đang siết phon và cái cái biên độ giá đang hẹp dần này biên độ giá đang hẹp dần thì khả năng nó sẽ có những phiên break sắp tới ngoài ra thì các bạn thấy giai đoạn này các bạn thấy là một số cổ phiếu của dòng chứng khoán nó thể hiện sức mạnh khá là tốt như là HCM chẳng hạn đúng không? HCM ổn này có điều chỉnh giá đừng à, nó đè giá vào đừng mà nó đẩy lên này rồi um, à, VCI đấy VCI chẳng cũng ổn này hay là cổ phiếu của uh, BSI à BSI à? thì đoạn này mình mình thấy là các bạn cần quan sát thêm nếu như ngày mai mà ờ, cái đường giá tiếp tục tăng lên thì các chị có thể cân nhắc tham gia đối với cổ phiếu của BSI nha cũng có thể cân nhắc thôi nhưng mình đánh giá còn cao còn HCM hơn rất là nhiều đó thì các cổ phiếu dòng ngân hàng giai đoạn này mình thấy là thực ra thì dòng ngân hàng đoạn này mình thấy khá là nát nát đúng không nát đúng không thì uh, ngoài dòng ngân hàng ra có như dòng thép dòng thép thì đoạn này mình thấy cũng khá là ok đồng thép thì là nam kim nam kim và hóa sen thì đoạn này thì nó đang ở vùng đỉnh của nó và đang có thể có hướng nó đi lên này ổn rất là ổn khi mà à, các chính phủ các chính sách của chính, của chính phủ Trung Quốc đã quay xe tức là đang quay ngoài việc mà thúc đẩy cái việc đầu tư hạ tầng thì họ còn thúc đẩy thêm các cái nhu cầu về bất động sản trong khi đó trong khi mà cái nhu cầu về bất động sản ở Trung Quốc đang khá là cao anh chị ạ và cái đặc trưng cái ngành bất động sản là một trong những nhóm ngành mà nó tiêu thụ nó giúp kéo cái GDP của các, các quốc gia lên khá là mạnh nó vừa giúp giải quyết các cái nhu cầu về uh, chỗ an sinh xã hội rồi uh, vừa giúp các cái giải quyết các cái nhu cầu uh, như là các cái ngành đi theo sau đó như ngành vật liệu xây dựng hay là ngành thép kiểu kiểu như vậy vân vân và mây mây nó thúc đẩy nền kinh tế rất là mạnh kéo theo các cái nguồn nhân lực trong các nhóm ngành đó phát triển lên uh, ta, trong thời gian sắp tới đây thì uh, anh chị nào